Nào, cô làm thầy ví dụ 1. Đây, làm tính chia đơn giản đã. Thầy kiểm tra khối đơn thừa còn nhá. À, câu A. 8 mũ 4 chia cho 8 mũ trừ 3. Con nhớ nhá, Quy tắc như nào? x mũ m chia cho x mũ n thì bằng x mũ m trừ n. Thầy sẽ được 8 mũ 4 trừ đi trừ 3 và thầy được 8 mũ 7. To quá thầy không biết nữa, để nguyên 8 mũ 7. Câu B. năm phần ba này mũ 6 này chia cho 5 phần 3 mũ 4. Rồi, đây lại là quy tắc x mũ m chia mũ n. Thầy thầy sẽ được thành 5 phần 3 mũ 6 trừ 4. Và kết quả chính bằng 5 phần 3 mũ 2. Rồi dễ tính 25 phần 9. No.